Món ăn nhất định bạn phải thử khi đến với Đà Lạt nào Đầu tiên là bánh ướt lòng gà Với sự sáng tạo của người dân Đà Lạt Sự kết hợp của hai món ăn này lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết Vị dẻo mềm của bánh ướt cùng thịt gà thơm ngon Kèm thêm nước mắm pha, rau thơm, giá hành Khiến người ăn phải gật gù tấm tắc khen ngon Đây là món ăn Đà Lạt đặc sắc mà bạn nhất định phải thử ít nhất một lần trong đời Thứ hai là nem nướng Nem nướng là cái tên nổi bật trong danh sách những món ăn Đà Lạt phải thử khi đi du lịch Điều đặc biệt làm nên thương hiệu của món này chính là nước chấm được pha chế theo cách riêng Nem được làm từ nguyên liệu chính là thịt heo ở phần nạc vai, ít mỡ và nướng trên bếp than hồng. Nghe thì đơn giản nhưng đối với người sành ăn, món đặc sản Đà Lạt này nhất định phải có bí kíp riêng thì mới tạo được hương vị đặc sắc đến vậy. Thứ ba là bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng là món ăn vặt phổ biến mà bất kỳ ai đặt chân đến thành phố Hoa cũng phải thử qua. Bánh tráng được nướng trên than đến khi giòn rụm, tô điểm thêm với đủ loại nguyên liệu như trứng đánh, hành lá, tóp mỡ, tôm khô. Nhiều du khách nước ngoài còn đùa nhau rằng món ăn Đà Lạt này giống như là bánh pizza kiểu Việt Nam. Trong tiết trời xe lạnh, bước chân vào bất kỳ quán bánh tráng nướng nào cũng khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Thứ tư là lẩu mực Đà Lạt. lẩu mực của quán kapunka khá nổi tiếng vì phần nguyên liệu mực siêu to khổng lồ mang hương vị rất đặc trưng của ẩm thực Thái Lan. lẩu này được bày biện khá bắt mắt với mực to trắng muốt được đặt ở giữa, xung quanh là rau củ quả cùng với những loại hải sản khác như tôm, nghêu, thanh cua. Nước dùng mang hương vị như tom yum, vừa ăn vừa hít hà trong tiết trời lành lạnh thì còn gì bằng phải không nào? Thứ năm là bánh mì chảo. Bánh mì chảo là món ăn sáng nổi tiếng ở Đà Lạt, không chỉ đối với người dân địa phương mà còn được đông đảo du khách yêu mến. Với chi phí từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng, bạn đã có ngay một phần bánh mì chảo đầy ú ụ, trứng ốp la, xíu mại, xúc xích, pate gan, cho thêm chút muối tiêu chanh hoặc là nước tương rồi chấm bánh mì thì phải nói là ăn hoài không chán ạ. À. Tùy theo độ đầy đặn của khẩu phần ăn mà giá bánh mì chảo ở Đà Lạt có thể dao động đến hơn 100.000 trên một phần ăn.